Vâng, Phong thủy Tăng Nguyên xin kính chào đến các uh, cô chú chị và các bạn đang đến với buổi livestream tư vấn phong thủy ngày hôm nay nhé. Xin mời các cô chú chị chúng ta cùng vào giao lưu với lại là chương trình livestream ngày hôm nay của mình Đức Trung ạ. À. Cũng như đặt các câu hỏi uh, cần được tư vấn về phong thủy cũng như là các cái uh, nhu cầu cần được tư vấn về vật phẩm phong thủy này hoặc là tư vấn động thổ làm nhà năm 2020 2021 hoặc là kích phương án làm nào để kích hoạt tài lộc cho văn phòng, công ty, cơ quan hoặc là ngôi nhà của mình để có thể ờ, nhanh chóng vượt qua đại dịch covid này <laughs> dịch covid này có lẽ là đây là thời gian rất là tốt để chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ nhìn lại những cái chặng đường chúng ta đã qua đúng không ạ cũng như rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian hơn chúng ta nhìn lại ngôi nhà của mình để có những cái góc nhìn ờ, tốt hơn về phong thủy cũng như là nếu như cần có những cái sự chỉnh sửa hoặc có những cái mà uh, dự định mới đối với ngôi nhà chúng ta thì đây là một trong những cơ hội rất tốt đúng không ạ sẽ không có nhiều cái cơ hội như thế này <laughs> người ta nói là người uh, người ta nói người tiêu cực thì nhìn thấy ờ, khó khăn trong cơ hội còn đâu người tích cực thì nhìn thấy cơ hội trong khó khăn đúng không ạ à, chúng ta cố gắng là mở cái ờ, thế mở cái, cái cái thế giới quan của mình một cách tích cực hơn để chúng ta nhìn thấy những cơ hội mới trong cái những cái giai đoạn khó khăn như này nhé đồng thời rằng là những ai mà chưa có cái những ai mà chưa có tài liệu về cho tuổi xây dựng ekip mà Đức Trung đã gửi tặng lần trước những ai chưa có thì vui lòng chia sẻ video livestream cũng như rằng là uh, bình luận xuống bên dưới để Đức Trung có thể gửi tặng được không ạ ờ, cái bản đấy ngày hôm nay đâu rồi không biết nữa các cô chú chị nào mà chưa có cái bản uh, xây dựng tuổi ekip đấy thì có thể là là là là, là comment xuống bên dưới cũng như là chia sẻ video livestream và comment tôi muốn nhận để Đức Trung sẽ gửi tặng các cô chú chị về cái phần uh, những cái nguyên tắc lựa chọn tuổi đúng không ạ là một cái danh sách bản rất nhiều các cái tuổi trải từ 1956 cho đến 2015 1956 Bính Thân cho đến 2015 Đất Mùi để các cô chính chị được lựa chọn nhé Vâng Hãy chia sẻ video livestream này cũng như giao lưu với Đức Trung bằng cách đặt câu hỏi đúng không ạ À, Đức Trung sẽ cố gắng là giải đáp các uh, cô chú chị với những kiến thức của phong thủy uh, tam bảo phái chính tông cũng như là những cái uh, kiến thức để làm sao chúng ta minh bạch được cái uh, bộ môn phong thủy và để bộ môn phong thủy để tiếp cận đến với nhiều người hơn được không ạ? Hãy bấm like, chia sẻ video livestream cũng như là comment uh, bất cứ câu hỏi nào xuống bên dưới hoặc là chào nhau đồng ý không ạ? <laughs> Hãy chào nhau để chúng ta có cơ hội được uh, làm quen nhiều hơn cũng như nói chung có cơ hội được phục vụ tư vấn đến nhiều các cô chú chị hơn nhé. nào đã nhiều người vào xem chưa đã nhiều người vào xem chưa các đội ngũ trợ lý tư vấn uh, chia sẻ video livestream này lên trên uh, facebook cá nhân của mình cũng như là uh, những uh, cô chú anh chị nào còn băn khoăn những các câu hỏi mà cần phải giải đáp thì cũng có thể là uh, cùng vào livestream này để mà chia sẻ giải đáp được không ạ có lẽ là cho anh mượn một cái máy đi à, à, chắc là à, vào phòng vào phòng trong kia mượn chị sao mà ai đó một cái máy cho anh mượn một cái máy để anh đọc comment của các cô chú chị các cô chú chị nào lần đầu tiên đến với buổi livestream của phong thủy thái nguyên cũng như lần đầu tiên biết đến đức trung có thể là cùng xin chào chúng ta làm quen với nhau đúng không ạ xin giới thiệu các cô chú chị uh, em tên là đức trung hiện tại này em triển khai công việc uh, trợ lý của thầy Đăng Nguyên trong ờ, ba uh, bốn năm nay rồi cũng như là với cái uh, tinh thần ham học hỏi cũng như là với cái mong muốn chia sẻ kiến thức phong thủy theo cái uh, uh, mong muốn của thầy Đăng Nguyên đó lan tỏa trí thức và chia sẻ giá trị đến với cộng đồng thì em rất mong muốn rằng là những kiến thức uh, phong thủy của chính tông Tam Bảo Phái sẽ được nhiều người biết đến hơn cũng như là sẽ có cái cơ hội uh... <laughs> sẽ có cơ hội uh, giao lưu cũng như là lan tỏa cái uh, kiến thức đi nhiều hơn đồng ý không ạ vâng uh, xin chào chị Mai Mai nhá xin chào bạn uh, Đức này xin chào bạn Diên vâng xin chào các bạn các cô chú chị uh, chúng ta cùng nhau <laughs> Vâng, xin chào anh, xin chào bạn Nam Nguyễn. Bạn Nam Nguyễn có câu hỏi là xin chào anh Trung, tuổi 1991 ở nhà hướng nào thì hợp? Vâng, các cô chú chị chúng ta hãy uh, giao lưu và đặt bất cứ câu hỏi nào đến với buổi chương trình uh, giải đáp ngày hôm nay đúng không ạ? Bởi vì là sẽ không có cái nhiều cơ hội để mà uh, ờ, Phong Tiền thái Nguyên uh, livestream chia sẻ đến uh, các cô chú chị những kiến thức hoàn toàn miễn phí vì rằng là uh, có thể là các cô chú chị có rất nhiều những băn khoăn chăn trở rất nhiều những câu hỏi khác nhau liên quan đến vấn đề phong thủy nhưng mà cũng ngại bởi vì là biết thầy Tam Nguyên rất bận do đó cũng không không có cơ hội mà đặt câu hỏi trực tiếp với thầy Tam Nguyên thì bản thân em là, là uh, cá nhân cũng đi với thầy Tâm Nguyên trong những ngày đầu do vậy rằng là em uh, có những cái uh, sự ảnh hưởng từ kiến thức của thầy và em cũng rất mong muốn là những kiến thức nào mà mình có sẽ chia sẻ đến các cô để lan tỏa những kiến thức này đi à, làm sao để biến cái bộ môn phong thủy trở thành một trong những bộ môn mà chúng ta ứng dụng dễ dàng trong cuộc sống đúng không ạ nó gần như một trong những cái kiến thức một trong những kỹ năng sống mà chúng ta nên ứng dụng hàng ngày để nó trở nên tốt hơn đúng không ạ đặc biệt là những cái liên quan đến làm nhà dựng cửa không có nhiều cơ hội để chúng ta xây dựng được một ngôi nhà của mình và nếu như chúng ta biết đến phong thủy nó tốt thì nó sẽ ok hơn vâng bạn Nam Nguyễn câu hỏi là xin chào anh Trung là tuổi 1991 ở nhà ở nhà hơn nào hợp cái này thì cũng sẽ có nhiều cái mà mà trao đổi với bạn như này à, theo quan điểm của phong thủy Nam Nguyên nó sẽ khác với một số những quan điểm khác mà các cô chú chị có thể tìm hiểu trên mạng ví dụ như các cô chú chị có thể tìm hiểu trên mạng thấy là 1991 tân mùi nam mạng thì ở như nào hợp thì nó ra rất nhiều các cái thông tin khác nhau và rất nhanh chóng các cô chú chị có thể đọc những thông tin ví dụ như là tuổi 1991 nam mạng Ờ, cung cấn ờ, thuộc tuổi đông trạch chẳng hạn thì ở nhà hướng nhà đông tứ trạch do đó trong đó sẽ có rất nhiều các cái hướng gọi là hướng ờ, hướng tốt bao gồm hướng diên niên hướng thiên y sinh khí phục vị đúng không hướng xấu là lục hại rồi là tuyệt mệnh ngũ quỷ hóa hại rất nhiều các xấu hướng xấu làm chúng ta thấy lo lắng tuy nhiên mà điều là đối với phong thủy tam nguyên thì không có ứng dụng cái, cái kiến thức này bao giờ cả à, không có ứng dụng kiến thức này bao giờ cả do đó rằng là à, chúng ta không cần phải băn khoăn lo lắng xét theo địch long tam và phái thì khuyên anh nam anh có thể lựa chọn hướng đông bắc hoặc là hướng bắc thì nó sẽ vượng hơn hướng đông bắc hoặc hướng bắc sẽ vượng hơn cái này nếu như anh lập gia đình rồi thì anh thể cung cấp thêm thông tin đó là vợ con anh sinh năm bao nhiêu nữa nhé vợ con anh sinh năm bao nhiêu nữa thì nói chung có thể tư vấn cho anh kỹ hơn về cái việc là tuổi nào uh, rằng là sẽ nên lựa chọn hướng nhà nào thì nó vượng với cả nhà còn đầu trước tiên anh nên chọn hướng nhà đông bắc hoặc hướng bắc ưu tiên họ đông bắc ưu, tiên ưu tiên chọn hướng đông bắc rồi bạn Nguyễn Hữu Đức có câu hỏi là Thầy ơi em sinh giờ thân ngày 24 tháng 6 năm 1997 năm nay lấy vợ được không? <laughs> năm nay lấy vợ được không đúng không? Cái việc lấy vợ là như thế này nhé là trao đổi với các cô chú chị một chút về cái quan điểm liên quan đến uh, uh, lấy vợ đúng không ạ? Thành lập gia đình cái việc mà chúng ta những cặp yêu đương mà chúng ta yêu nhau thì không nói làm gì đúng không ạ nhưng ra quyết định đến cái việc chúng ta cưới nhau liệu này nó phải lên một cái ờ, mức độ quan trọng hơn khác bởi vì là cái việc chúng ta cưới nhau sẽ cần phải có cái ờ, sự quan tâm và hỗ trợ từ cả hai bên gia đình đúng không ạ nhà trai và nhà gái cả dòng họ nhà trai và cả dòng họ nhà gái luôn do vậy rằng là cái việc mà yêu nhau là chuyện bình thường nhưng mà cưới nhau rồi thì nó cần phải đến từ cái việc là cái mong muốn của cả hai bên cũng như là những cái ờ, sự phù hợp nữa do đó là cái việc mà cưới được hay không thì nó căn cứ thêm vào cả thông tin nữa là tuổi cô dâu như thế nào mà người ta nói là làm à, làm nhà thì sẽ tuổi đàn ông mà lấy chồng thì sẽ tuổi đàn bà đúng không ạ ờ, do đó là cái việc mà thành lập gia đình hôn sự thì người ta lại xem trên cái việc là tuổi cô dâu năm đó có lấy có lên có lên uh, uh, thành lập gia đình hay không và sau đó thì là uh, quyết định ok được rồi thì lúc này chúng ta sẽ chọn đến cái tháng để chúng ta tổ chức cái lễ thành hôn thì thường người ta sẽ lựa chọn một trong hai tháng đối với tuổi của cô dâu đó là tháng uh, tháng tháng tháng uh, đại lợi và tháng tiểu lợi đúng không ạ tháng đại lợi và tháng tiểu lợi thường người ta sẽ ưu tiên là tháng đại lợi trước và nếu như tháng đại lợi không hợp lý thì sẽ ưu tiên sang các tháng tiếp theo tháng tiểu lợi nhưng một điều quan trọng hơn cả là trong tam hợp ở trong phong thủy thì nó còn có một trường hợp cách cục khác đó là liên quan đến trường hợp về tam hợp khí do đó là nếu như ở đây là tuổi của bạn Đức là mình sinh năm 1997 còn được quan tâm thêm tuổi của cô dâu nữa nếu như tuổi của cô dâu nằm ở trong bộ tam hợp tỵ dậu sửu thì lúc này không phải chỉ đơn giản là lựa chọn cái tháng gọi là tháng đại lợi tiểu lợi cô dâu mà là lựa chọn cái tháng hóa khí của tam hợp tỵ dậu sửu cơ thì cái này nó rất là quan trọng là phải lựa chọn cái tháng hoặc là tháng tam hợp hóa khí của tuổi tỵ dậu sửu để mà tổ chức cái hôn sự thì nó sẽ tốt hơn thì sau khi mà chọn được cái tháng hóa khí rồi thì lúc này sẽ lại chọn tiếp đến cái năm tháng này giờ vượng thì năm tháng bây giờ làm thế nào để căn cứ lựa chọn được hai cái ngày quan trọng trong việc lễ thành hôn đúng không đó là lễ ăn hỏi và lễ cưới thì chúng ta lại còn phải căn cứ không chỉ là năm tháng ngày giờ sinh của cô dâu chú rể mà lại còn cả năm sinh của bố mẹ cô dâu và năm sinh của bố mẹ chú rể nữa tức là cần thêm thông tin của quan ờ, của của thân phụ mẫu hai bên đúng không ạ tại vì cái việc như đức trung nói yêu nhau là chuyện của cô dâu chú rể nhưng mà cưới nhau rồi là chuyện của gia đình hai bên do vậy là làm thế nào để tăng thêm cái yếu tố hòa hợp của gia đình cô dâu và gia đình chú rể thì cần phải có cả năm sinh của cô dâu chú rể nữa nhé cần cả năm sinh cô dấu chú rể nữa và sau đó thì lựa chọn cái ờ, cái cái cái uh, hai cái ngày quan trọng đó là ngày ăn hỏi đúng không ạ và ngày lễ thành hôn ngày ăn hỏi là cái ngày mà nhà trai sẽ mang sinh lễ sang nhà gái đúng không nhà trai sẽ mang sinh lễ sang nhà gái và tổ chức ăn hỏi thì cái ngày này sẽ cần phải ưu tiên lựa chọn cho nhà cô dâu tiếp nữa là cái ngày lễ thành hôn là cái ngày mà nhà chú rể sẽ sang đón cô dâu đúng không ạ thì này cái ngày mà lựa chọn sẽ ưu tiên sang cho nhà chú rể hơn Đấy, thì nguyên tắc ứng dụng cái việc xem ngày ờ, cưới hỏi sẽ như vậy thì ở đây là nó sẽ hơi thiếu thông tin một chút em thì dụng thần là kim thủy thì có thể là để vật phẩm gì trên bàn làm việc được ok vấn câu hỏi tiếp theo của bạn nguyễn hữu đức đó là um, dụng thần của bạn là kim thủy thì có thể để vật phẩm gì trên bàn nếu như dụng thần của bạn là kim thủy tức có nghĩa là dụng thần của bạn là kim và ở à đâu hỉ thần bạn là kim và dụng thần bạn là thủy thì bạn nên lựa chọn các cái vật phẩm mà nó mang cái ngũ hành thủy thì nó sẽ rất là tốt sử dụng những vật phẩm mà nó mang ngũ hành thủy ví dụ như là bạn có thể sử dụng cái quả cầu đá thành anh trắng hoặc cầu đá thánh tím nhé sử dụng quả cầu đá thành anh trắng hoặc cầu đá thánh tím đặt ở trên bàn làm việc thì nó cũng sẽ giúp cho cái ờ, vận khí của bản thân nó trở nên tốt hơn À, anh Cô Vinh có câu hỏi hai vợ chồng canh ngọ 1990 làm nghề thầu xây dựng được không ạ? rồi ok đang ở bên ờ, bên này đúng không? Rồi. Bạn Cô Vinh có câu hỏi là hai vợ chồng tuổi canh ngọ 1990 thì làm thầu xây dựng được hay không? nhà thầu xây dựng đấy không vâng <laughs> anh phí văn dũng chào văn dũng yên Vâng, chào anh bạn cũng Vinh như này nè, bạn hỏi câu hỏi là hai vợ chồng sinh năm 1990 làm thầu xây dựng đấy không? Thế thì câu hỏi này thì lại chưa đủ dữ kiện để mà trao đổi với bạn tại vì nó là nó thuộc về kiến thức liên quan đến định hướng liên quan đến nghề nghiệp. Nếu như bạn làm thầu xây dựng thì ngũ hành này nó thuộc thổ. Nếu như bạn làm thầu xây dựng thì gần như cái ngũ hành này nó thuộc thổ trong các cái ngũ hành về liên quan đến ngành nghề. Nếu như hành thuộc thổ thì lại phải quan trọng là cái chúng ta lại phải căn cứ vào cái gì ạ căn cứ vào cái năm tháng ngày giờ sinh của hai vợ chồng bạn đặc biệt là tuổi bạn đi nếu như bạn là người ờ, chủ thầu vợ bạn là người hỗ trợ thôi thì bạn thì cần phải căn cứ vào năm tháng ngày và giờ sinh tức là bốn cái yếu tố này có gọi là tứ trụ Đấy, hay còn gọi là bát tự đúng không ạ căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh này để mà quyết định ra được cái cách cục hỷ dụng thần của bạn nó có nằm trong cái ngành nghề mà phù hợp với lại liên quan đến chủ thầu xây dựng hay không nếu mà chủ thầu xây dựng thì nó thuộc về ngành thuộc thổ liên quan đến xây dựng đúng không anh chủ thổ Ờ, đặc biệt là nếu như bạn ở cái vị trí cai thầu tức là vị trí tổng thầu thì uh, bạn sẽ không phải liên quan bạn sẽ không phải trực tiếp động vào thợ đúng không ạ tức là bạn sẽ không phải trực tiếp làm liên quan đến các công việc trên chân tay mà công việc chính của bạn sẽ là quản lý đội thợ cũng như là quản lý về dòng tiền thu chi các thứ thì ngũ hành này nó cũng thuần thuộc thổ luôn do vậy là cần xem xem là cái ngũ hành hỷ dụng thần của bạn nó có phải thuộc thổ hay không thì cũng tiện qua đây thông qua câu hỏi của bạn cô Vinh như vậy thì cũng trao đổi với cô chú anh chị về cái một trong những cái ờ, sản phẩm dịch vụ mới của phong thủy thái nguyên đó là cái bộ hồ sơ tư vấn nghề nghiệp với cái bộ hồ sơ tư vấn nghề nghiệp này thì nó sẽ luận giải rất chi tiết liên quan đến cái gì ạ liên quan đến cái uh, ngũ hành nghề mà những cái ngành nghề mà các cô chú chị lên lựa chọn để phù hợp với lại uh, cái kết cục nhìn dụng thần của mình như ở trong đây chúng ta sẽ thấy đây này như ở trong đây nhá cái quan điểm phong thủy tam nguyên đó là bất cứ ai cũng có thể làm được công việc gì nhưng quan trọng là công việc đấy nó có dẫn nó có giúp mình dẫn đến thành công hay không bất cứ ai cũng có thể làm được bất cứ công việc gì nhưng mà nó có dẫn đến thành công hay không mà thôi hay có giúp mình hạnh phúc hay không thì trong cái bộ môn liên quan đến bát tự tứ trụ thì người ta căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh để mà quyết định được cái ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh đấy người ta gọi là dụng thần và cái dụng thần đấy nó quyết định đến trang phục màu sắc sử dụng Chăn ga gối đệm màu sắt phòng ngủ hay là những cái phương tiện đi lại và đặc biệt nó còn liên quan cả ngành nghề làm việc nữa thì đây là một cái bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp rất là hay và trong đây cũng sẽ đưa ra được cái danh sách liên quan đến ngành nghề và được xếp hạng xếp loại theo các mức độ đó là xuất sắc giỏi trung bình yếu thì chúng ta sẽ lựa chọn những ngành nghề mà thuộc cái lĩnh vực đó giỏi và xuất sắc của chúng ta thì nó sẽ trở nên tốt hơn thì với cái bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp này thì nó sẽ luận giải chi tiết hơn với cái việc đó là tuổi của cô chú chị thì nên lựa chọn ngành nghề nào thì bạn cô Vinh này hỏi rằng là 1990 thì có làm thầu xây dựng được không? Nếu mà trả lời bảo có thì có lẽ là một vạn người sinh năm 1990 mà kia đi đổ xô làm thầu xây dựng ờ, thành công hết hay sao thì cũng không phải đúng không ạ? Nó phải căn cứ vào cả năm tháng của sinh nhớ bạn Cô Bình nhé. Năm tháng ngày và giờ sinh của bạn. Ờ. Bạn Linh Bùi câu hỏi là à, chị Linh Bùi câu hỏi là tuổi Giáp Tý thì nên lựa chọn đồ phong thủy gì bạn? Đối với tuổi Giáp Tý thì nó sẽ căn cứ vào như sau những cái vật phẩm mà chúng ta nên sử dụng thì thường nó sẽ có hai cái cách mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy các cô chú chị nhớ nhé có hai cái cách mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy thứ nhất là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy cho ngôi nhà chúng ta là cái không gian sống và cái môi trường sống cái thứ hai là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy cho bản thân tức là cái à, vật phẩm hộ thân cho cho cho, cho bản thân mình chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái vật phẩm gì thì nó cũng sẽ liên quan đến hai yếu tố đấy nếu như chị cần tư vấn về cái vâng cảm ơn bạn cô vinh nhé Đấy, bạn có thể cung cấp đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh qua thì đội ngũ trợ lý sẽ tiếp nhận cũng như là sẽ hỗ trợ bạn thêm các bước tiếp theo nếu như là cần tư vấn về cái vật phẩm mà kích hoạt cái yếu tố tài lộc quý nhân hay là tăng vượng khí cho ngôi nhà thì nó cần phải căn cứ vào việc chúng ta khảo sát trực tiếp ngôi nhà đấy hoặc là căn cứ trên bản vẽ tư vấn thì nó sẽ chính xác hơn còn nếu như căn cứ vào cái căn cứ vào cái uh, vật phẩm hộ thân cho bản thân chúng ta này hạn ừ. thì lưu tâm với chị rằng là tuổi 1984 giáp tý năm 2020 này người ta gọi là năm tuổi đúng không ạ năm 2020 canh tý thì tuổi giáp tý nó gọi là năm tuổi là năm gọi là trực thái tuế hay gọi là tọa thái tuế đúng không đó, mệnh sư có câu là thái tuế đương đầu tọa vô hỷ ác hữu bạn tức là vào những năm mà năm thái tuế đến tuổi thì nếu như không có chuyện vui thì chuyện buồn vẫn sẽ xảy ra à, tức là họ vô đơn trí ấy, thì chúng ta cần phải lưu tâm cái việc này bởi vì năm mà thái tuế đến tuổi tức là năm sau mộc tinh đóng quản tại cái phương chính tý phương chính bắc nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp thứ nhất là những ngôi nhà hướng bắc cái thứ hai những tuổi con giáp uh, là tuổi giáp tý à, những tuổi tý ấy, bao gồm là uh, bao gồm các tuổi uh, giáp bính mậu canh nhâm tý đúng không ạ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tuổi tý này do vậy tuổi giáp tý của chị nó sẽ nằm vào cái tuổi là phạm về thái tuế năm 2020 do vậy là chúng ta cần lưu tâm sử dụng các vật phẩm mẫu thân ngoài ra để mình chi tiết hơn thì nó sẽ cần phải sử dụng các cái vật phẩm liên quan đến bát tự của chị thì vẫn cần phải theo năm tháng ngày giờ sinh nhé à, ờ, vẫn cần căn cứ theo cái năm tháng ngày giờ sinh chị linh bùi ạ ngoài ra gợi ý thêm cho chị một số những vật phẩm mà có thể kích hoạt thiên tài lộc vì người ta sẽ sử dụng theo cái yếu tố là phong thủy thần sát đúng không ạ giáp thì sẽ có lộc tại dần đó do đó những người tuổi tài lộc của chị sẽ những người tuổi dần đấy nhé. những người tuổi tài lộc của chị sẽ những người tuổi dần Do vậy chị có thể kết hợp làm ăn những người tử dần. Ngoài ra trên bàn làm việc của chị cũng có thể đặt các vật phẩm mang hình tượng con giáp dần tức là con hổ đúng không ạ? Thì nó sẽ kích hoạt thêm yếu tố tài lộc cho bản thân chị nhé. Kích hoạt thêm tài lộc cho bản thân chị. Chị Bảo An có câu hỏi là xin hỏi nữ sinh năm 1985 nhà ở hướng Tây Bắc không hợp hướng thì nên ứng dụng phong thủy như thế nào ạ? <laughs> ok chị Bảo An ơi, chìa khóa đây như như đã trao đổi với chị một trường hợp của bạn Nam Nguyễn đúng không ạ về cái việc là ở nhà hợp hướng ở nhà hướng đúng không ạ rất nhiều những cái thông tin ở trên mạng khác nhau các cô chú chị có thể đọc được rằng là tuổi này thuộc cung này đúng không ạ cung quẻ cung cấn cung đoài đúng gì đấy thuộc đông tứ mệnh tây tứ mệnh đúng không ạ tông đông tứ mệnh thì ở nhà đông tứ trạch tây tứ mệnh ở nhà tây tứ trạch à, và trong đó sẽ có bốn hướng xấu là hướng diên niên thiên đi sinh khí phục vị bốn hướng à đâu bốn hướng tốt là diên niên thiên đi sinh khí phục vị bốn xấu là bài thực mệnh ngũ quỷ lục sát đúng không? nhưng trong phong thủy cao cấp thì không ứng dụng kiến thức này các cô chú chị lưu tâm nhé không ứng dụng kiến thức này đọc để chơi thôi chứ đừng có đọc ứng dụng do vậy rằng là chúng ta lại phải quan niệm theo cách khác ví dụ theo định long tam hợp phái thì tuổi của chị là 1985 ất sửu thì lại hoàn toàn hợp với nhà hướng tây bắc à, tuổi của chị 1985 ất sửu lại hoàn toàn ở nhà hợp hướng tây bắc tức ở nhà hợp hướng tây bắc ở nhà hướng tây bắc này hoàn toàn hợp long ừ. nhưng mà lại động viên chị thêm một câu như này chị cứ năm tăn chị cứ lo rằng là chứ có lo rằng là ở nhà hướng không hợp hay ở nhà hướng hợp này cái, cái thứ thì phong vâng thủy tam nguyên cũng lý giải luôn với các cô chú chị đang xem video livestream mà băn khoăn về việc là tôi ở nhà hướng này nó có hợp hay không thì ở nhà hợp hướng nó lại chỉ là một trong những yếu tố nho nhỏ ở nhà hợp hướng nó chưa phải vâng anh trần thành nhân và âm thanh nhỏ quá em xem là tăng cái volume ờ, tăng tăng tăng nút volume thì nó có tăng nghe rõ đúng không anh anh Trần ờ, Thành Nhân anh có thể là ờ, bật cái volume ờ, điện thoại của anh to hơn để xem nó có rõ hơn không đấy các cô chú chị nghe livestream nếu thấy nhỏ thì có thể phản ánh lại chúng em nhé để đội ngũ kỹ thuật sẽ support ạ ờ, theo Định long tam phái thì tuổi của chị ở nhà hướng ờ, theo Định long tam phái thì tuổi của chị ở nhà hướng uh, 1985 bất sửu ở nhà hướng tây bắc là hoàn toàn hợp long hợp hướng luôn không có gì phải lo cả nhưng cái điều quan trọng là ở nhà hợp hướng nó chưa phải điều quan trọng nhất nó chưa phải là điều quan trọng nhất đối với ở nhà học hướng do vậy là chúng ta không có lo ở nhà đẹp hay không nó quyết định ở yếu tố về phong thủy nó quyết định đẹp hay không tức là yếu tố về cách cục nó có đẹp hay không đúng không ạ nếu mà cách cục ngôi nhà này đẹp mà hợp thiên hướng thì ok được 10 phần nếu như cách cục ngôi nhà này mà xấu mà ở nhà là hợp hướng nữa thì rõ ràng là cái xấu các cô chú chị chú ý nhá cái nguyên tắc này rất quan trọng này hợp với cái xấu thì nó còn xấu hơn rất nhiều đúng không ạ hợp với cái xấu thì nó còn người ta gọi là chết vì hợp hợp với nó nữa thì thì hỏng giống như việc cứ cố gắng lựa chọn một cô con dâu hợp tuổi với con trai mình đúng không nhưng cô con dâu này hợp tuổi đi nhưng mà lại rất xấu tính xấu nết đúng không ạ về nhà thì cái chồng ờ, như chém trả đúng không cái bố mẹ như hát hay thế thì hợp tuổi là cái gì đâu ạ đúng không ạ ở nhà thế ở nhà hợp hướng thì xấu không thì ở nhà làm gì ừ, không phải lo nhá Anh Đoàn Văn Hiến có câu hỏi, tôi sinh ngày 9 tháng 3 năm 1977 chưa vợ, hỏi bếp nhà tôi đặt ở cung Tây Bắc ngôi nhà, có ảnh hưởng xấu đến tình duyên của tôi không? <laughs> Thưa anh Đoàn Văn Hiến, anh sinh 1977 Vĩnh Tị, đúng rồi, anh hỏi là bếp nhà tôi đặt cung Tây Bắc ngôi nhà, đúng không ạ? À, tôi là con trong nhà có ảnh hưởng xấu đến tình duyên của anh không? À, trao đổi với anh ý này, tại vì sao cái cung Tây Bắc nó lại quan trọng? Bởi vì rằng là theo dịch học, càn cung là cung của... Càn cung là cung của càng cung là là tượng của trời đúng không ạ là cung của người trạch chủ là người nam trạch chủ trong nhà tức là người chồng người cha người nam mệnh đúng không ạ người trạch chủ trong ngôi nhà do vậy càng cung là cái phương vị mà tuyệt đối chúng ta không được xâm phạm cũng như là không được ảnh hưởng gì đến do vậy cái phương vị càng cung là chúng ta tuyệt đối không nên đặt những công năng mà nó dễ xảy ra hung họa ví dụ như là bếp và nhà vệ sinh ví dụ như bếp và nhà vệ sinh thì ở đây cái trường hợp nhà anh đó là anh đặt bếp ở đây đúng không ạ thì cái càng cung này nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều nó sẽ không phải là ảnh hưởng đến yếu tố tình duyên của anh đâu bởi vì rằng là tuổi em 1977 đinh tỵ đúng không ạ tinh dậu sửu thì đào hoa cư ngọ tức là phương vị đào hoa của anh sẽ nằm ở tại phương chính nam chứ không phải là phương tây bắc tinh dậu sửu thì đào hoa cư ngọ do đó phương đào hoa của anh nằm ở phương chính nam chứ không phải là phương tây bắc phương tây bắc này là phương càn cung phương dịch học phương của người đàn ông trạch chủ lớn trong nhà do đó là đặt bếp ở đây nó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đặt ở bếp bếp ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nó làm tính cách của anh nó trở nên nóng nảy hơn và thiếu kiên nhẫn do đó cái việc này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố đó là hòa hợp trong gia đình đúng không ạ ví dụ như là cũng không kiên nhẫn để lắng nghe con cái vợ chia sẻ hạn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của anh do đó anh chú ý nên có phương án hóa giải hoặc chuyển bếp đi sẽ tốt hơn cái càn cung phương vị càn cung là phương vị của trạch chủ trong nhà tuyệt đối chúng ta không nên phạm đặc biệt không sai phạm cái việc này thì để mà các cô chú yên tâm trong cái quá trình xây dựng đó, thì chúng ta nên lưu tâm đó là sử dụng cái à, phương án tư vấn về bộ hồ sơ phong thủy như này sẽ tốt hơn đây là một bộ hồ sơ tư vấn liên quan đến yếu tố phong thủy làm nhà của các cô chú chị trong đây được trình bày rất nhiều các cái phần hạng mục quan trọng trong việc liên quan làm nhà đặc biệt là cái phần liên quan đến tư vấn thiết kế thì chúng ta cần phải chú ý đến ứng dụng đúng không ạ ví dụ chẳng hạn một cái à, đây ví dụ đây là một cái mặt bằng thiết kế thì tại phong thủy thái nguyên đã tính toán rất kỹ lưỡng tất cả các phương vị ở trên mặt bằng này để làm sao là các cái phương vị nó được hài hòa cả về thẩm mỹ kiến trúc và cả về phong thủy nó không có được sai phạm đúng không ạ và nếu như phong thủy thái nguyên mà thiết kế thì sẽ không bao giờ có chuyện bếp đặt vào càn được thì có lẽ đây là một trong những cái cách mà ứng dụng phong thủy sai nếu như gia đình mà có lựa chọn tư vấn từ những ờ, người thầy mà nghiên cứu phong thủy chắc có lẽ là chưa nghiên cứu tới nơi tới chốn rồi ừ. Bạn Mai Mai có câu hỏi đó là Anh ơi, em sinh năm 96 nên lấy vợ tuổi nào là đẹp nhất? <laughs> sinh năm 1996 lấy vợ tuổi nào đẹp nhất đúng không? À, bạn Mai Mai là con gái đúng không nhỉ? Bạn Mai Mai là con gái 1996 bính tý đúng không? 1996 bính tý thì bạn có thể lựa chọn uh, cái tuổi theo uh, cái bộ sự ekip mà thầy Tâm Nguyên đã tư vấn đúng không? Ví dụ chẳng hạn nhé. 1996 bính tý đúng không? Bính thì lấy lộc ở đâu ạ? Bính thì lấy lộc ở tị đúng không ạ? Ờ, do vậy là những người tuổi tỵ ví dụ như là sinh năm 1989 à, ờ, là hoàn toàn có thể kết đôi được à, ờ, 89 này 96 à tỵ nữa 89 là gần nhất rồi à, già hơn 77 đinh tỵ thì uh, già quá đúng không nhỉ có thể gọi chú à, <laughs> rồi nữa là tam hợp của bạn đúng không thân tí thìn tam hợp do đó các cái tuổi hợp với bạn là tuổi trong bộ tam hợp thân tí thìn đúng không ví dụ 1992 là tuổi nhâm thân hoặc là tuổi thìn là 1988 mậu thìn ha rồi là quý nhân của bạn là ai ạ à? đấy tuổi quý nhân của bạn là những tuổi làm là tuổi dậu đúng không đấy thực ra tuổi quý nhân của bạn là tuổi hợi tuổi dậu nhưng mà tuổi hợi xung với lại là đông đúng rồi tuổi quý nhân của bạn là tuổi hợi và tuổi dậu do đó bạn cũng có thể lựa chọn các cái tuổi là quý nhân của mình đó là tuổi hợi ví dụ như là 1995 ất hợi hoặc là tuổi dậu là 1993 quý dậu hoặc là 1981 tân dậu đúng không? thì đấy là cái Ờ, các cái tuổi mà bạn có thể game sao lựa chọn ha đấy vâng ok cảm ơn anh hiến nhé anh uh, có thể là để lại thêm số điện thoại để các bạn uh, trợ lý các bạn sẽ tư vấn thêm cho anh về cái phương án hóa giải ha anh Trần Thành Nhân có câu hỏi đó là cho hỏi các yếu tố để chọn vị trí huyệt mộ như thế nào là tốt nhất? <laughs> Minh đường huyệt mộ có ao nước có tốt hay không ạ? Rồi. Câu hỏi anh Trần Thành Nhân rất hay. Câu hỏi anh Trần Thành Nhân rất hay. Và nếu như uh, khuyên anh Trần Thành Nhân này nếu như anh có cái anh có sự nghiên cứu về phong thủy âm trạch âm phần mùa mả thì khuyên anh nhé anh anh anh đọc các cái kiến thức ờ, đọc các kiến thức nên mà có sự định hướng đọc những kiến thức đúng thì anh sẽ có những cái ờ, lưu tâm đúng còn tránh cái việc ờ, chúng ta tìm hiểu những kiến thức mà nó xa vời trên mạng rồi là nhỡ mày để đọc vào kiến thức của bát trạch minh cảnh là hỏng hết đúng không ạ rồi là cứ thiên ni diên niên sinh khí phục vị là hỏng hết do vậy rằng là nếu như anh có mong muốn tìm hiểu thêm về phong thủy âm phần âm trạch thì khuyên anh anh trước tiên anh có thể đọc cái cuốn là phong là địa lý địa địa lý diệu ngũ quyết đúng không ạ anh thành nhân nhá anh có thể nghiên cứu cái cuốn sách là địa lý diệu ngũ quyết đây là một cuốn sách mà được biên tập với năm cái kiến thức quan trọng trong cái yếu tố về phong thủy địa lý đúng không ạ để cái việc này chúng ta có đặt nơi dương cơ tức là tìm một trạch đất vượng để chúng ta xây nhà hoặc tìm một trạch đất vượng để chúng ta chúng ta đặt mồ mả đúng không ạ nó nói về năm cái yếu tố thành tố quan trọng trong cái việc yếu tố phong thủy địa lý tốt đó là đó là gì ạ đó là sa sơn việt thủy hướng đúng không ạ năm yếu tố quan trọng cho cái việc là ờ, phong thủy địa lý nó sa sơn việt thủy hướng thì anh đọc cái cuốn sách là địa lý diệu ngũ quyết nhé để có thêm kiến thức về việc này để mà nói về cái việc là ờ, cái yếu tố quan trọng là tìm huyệt mộ thì nó nhiều yếu tố lắm chúng ta phải xét long đúng không ạ chúng ta xét long xét thủy rồi xét hướng đúng không ạ à, còn đâu rằng là minh đường huyệt mộ có ao nước thì có tốt không về cơ bản rằng là tốt hay không ạ thì chúng ta cứ nói là tọa sơn hướng thủy đúng không ạ nghĩ là tốt đúng không ạ nhưng quan trọng là cái ao nó nằm ở phương vị nào <laughs> quan trọng cái ao nằm ở phương vị nào anh ơi đúng ạ à? ao nằm ở phương vị sắt long hỏng hết đúng ạ à? ao nằm ở phương vị sắt long hỏng hết ví dụ như cái mộ mà tọa khảm mà lại uh, cái mộ tọa khảm mà phương đông nam phương thìn mà lại có cái hồ ao nước dẫn thủy đấy là hỏng bét rồi đúng không ạ địa lý diệu ngũ quyết anh thành nhân ơi địa lý sang là bên còn ờ, để các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm cho anh cuốn địa lý diệu ngũ quyết đúng không ạ địa lý ngũ nó nói về năm cái thành tố quan trọng trong phong thủy địa lý là sao sơn huyệt thủy hướng thì nghiên cứu được cuốn này đây là một trong những cuốn sách rất hay của tam hợp phái Đấy, những anh chị nào mà băn khoăn hỏi là không biết là tam hợp phái thì nghiên cứu kiến thức gì đúng không ạ anh chị đọc cuốn sách này nhé à, địa lý diệu ngũ quyết đúng không ạ rồi ok bạn cu vinh uh, có để lại uh, uh, năm tháng ơi vẫn thiếu bạn ơi uh, bạn mới để lại là ngày tháng năm sinh thôi thiếu giờ sinh không có giờ sinh không tư vấn nổi thiếu một trụ mà chúng ta có 5 tháng ngày giờ sinh bốn yếu tố đúng không ạ 5 tháng ngày giờ sinh trong giờ sinh nó lại có thiên can địa chi của giờ sinh trong tháng sinh nó có thiên can địa chi tức là trong bốn yếu tố đấy nó có thiên can địa chi tức là tám cái chữ đấy nó gọi là bát tự đúng không thì phải căn cứ đấy thì nó sẽ quyết định được chứ đâu nó thiếu dữ kiện thì khó tư vấn được ai nhỉ <laughs> anh đoàn văn hiến à, chị nhung nguyễn này à, muốn xem uh, muốn tự xem ngày tốt cho mình thì đọc cuốn sách nào đúng không ạ chị nhung nghĩa này nếu như chị muốn học về cái kiến thức liên quan sang ngày trái cát đúng không xem ngày tốt thì nó còn nhiều cái yếu tố nhá tránh này đã nói về ngày tốt cái này buồn cười lắm nói về ngày tốt thì tuyệt đối chúng ta không có nên xem kiểu xem lịch vạn niên sau đó xem mấy cái ngày hoàng đạo giờ hoàng đạo đâu đúng không ạ mấy xem mấy giờ hoàng đạo cung hoàng đạo giờ hoàng đạo mình ờ, uh, giờ hắc đạo này kia mấy cái đấy liên thuyên hết đúng không ạ tốt là tốt cho việc gì và tốt là tốt cho ai đúng không chúng ta phải trả lời hai câu hỏi đó là what là chúng ta làm việc gì làm cái gì đúng không ạ để lựa chọn cái ngày giờ nó tốt và who là làm cho ai đúng không Đấy, làm cho ai tức là tuổi nào làm việc này thì mới lựa chọn được cái năm tháng ngày giờ tốt chứ không phải là tốt nó tốt cho tất cả xấu xấu cho tất cả đúng không ạ Úi dồi ôi, chỉ cứ lo bảo là ngày này ngày tăng lương, ngày này người kỵ, ngày này ngày sát chủ là hãi không dám làm gì. Thế nếu mà nó xấu như thế thì lẽ ra là chính phủ đúng không ạ? Là phải thông báo ra là ngày này là ngày sát chủ rất xấu. để nghị bà con ở nhà rồi tránh dịch tránh dịch Covid ấy, đúng không ạ? Làm sao được? sai những kiến thức đó hoàn toàn sai làm là làm cái gì làm việc gì và làm với ai cơ thế ví dụ chẳng hạn bảo là ký kết hợp đồng hai chị ký kết hợp đồng thì dĩ nhiên là phải căn cứ vào tuổi của cả hai người đúng không ạ là đôi bên bên a bên b để lựa chọn một cái ngày nó tốt cho cả hai là tốt nhất còn nếu anh chị muốn tư vấn xem mỗi ngày tốt cho anh chị thì vẫn cần phải năm sinh của anh chị năm sinh gì à, thì mới lựa chọn được cái ngày đúng không ạ à, thế cho nên rằng là tìm đọc sách thì chị nhung nguyễn chị có thể nghiên cứu cuốn hiệp kỷ Biệt phương thư nhá ở đây biết có không tìm cuốn hiệp kỷ biến phương thương các em ra thư thư phòng kia tìm để anh xem có cuốn hiệp kỷ biến phương thương chị nhung nguyễn nhá đọc sách liên quan này chị đọc cuốn hiệp kỷ biến phương thư à, nó có ba tập cơ thì cứ đọc tập 1, tập 2, tập 3 đọc thứ tự nhá ok cảm ơn anh thành nhân nhá à, tại phong thủy tâm viên có sách này đấy nhá <laughs> quảng cáo một chút tại phong thủy tâm viên có sách này đấy anh ý anh để lại số thoại đi với anh và sau đó tư vấn anh về cái sách uh, uh, địa lý sinh ngũ quyết này nhé <laughs> tài khoản thủy tam nguyên có sách này nhé anh đoàn văn hiến thêm câu hỏi nữa tôi sinh năm 77 chưa vợ đúng không chưa người yêu muốn tăng lên tình duyên để cưới được vợ làm sao số điện thoại ok lý sẽ kết nối với anh để tư vấn cho anh thêm về cách kích hoạt thêm đào hoa nhé à, ờ, trong phong thủy ứng dụng người ta có cái ờ, cách mà kích hoạt đào hoa theo cái vị trí đào hoa chủ quản của tuổi mỗi người đúng không ạ thì cái này các bạn sẽ hướng dẫn thêm cho anh rất là chi tiết cảm ơn anh Hiến nào đặt tiếp câu hỏi đi ạ nào anh Nguyễn Văn Phương có câu hỏi đó là tôi sinh năm 1960 ờ, số vâng. điện thoại liên hệ bạn gửi kèm ạ và tôi thì đang ở nhà hướng đông nam 130 độ tôi muốn tu tạo sửa chữa phía sau ngôi nhà thì năm nay hay là năm sau có được không ạ? Ừ, câu hỏi này bạn Cú Vinh bạn để lại thêm số điện thoại nhé để các bạn trợ lý các bạn kết nối uh, cụ thể kỹ hơn à, bạn để thêm số lại cho mình nhé chờ chút nào <laughs> em chào chị nhau đâu nhỉ câu hỏi đâu ạ à, bạn Nguyễn Văn Phương ạ À, anh Nguyễn Văn Phương không? Anh Nguyễn Văn Phương ạ. Chào bạn Đức Trung, tôi sinh năm 1960. Tôi đang ở nhà hướng đông nam 130 độ. Tôi muốn à. tu tạo sửa chữa phía sau ngôi nhà thì năm nay hay năm sau có được không bạn giúp? Ờ, à, hướng đông nam đúng không ạ và tọa tây bắc đúng không và chú là muốn sửa cái ờ, phần tọa của ngôi nhà đúng không chú hỏi năm 2020 2021 tu sửa được đúng à, ờ, phân tọa ngôi nhà nó sẽ bao gồm là ba cung là tuất càn hợi đúng không năm 2020 mộ long đáo đến ờ, Ờ, càn và Hợi luôn Năm 2020 mùa long đào đến Càn Hợi đúng không Nhà chú hướng gì nhà chú bảo hướng bao nhiêu độ? 130 độ 130 độ đúng không? 130 độ đúng không ạ? Đông Nam 130 độ tức là tọa càn hướng tốn 130 độ tức là tọa càn hướng tốn Nếu như bảo là sửa trong năm 2020 này á, thì có lẽ là khuyên chú là không nên sửa năm 2020 đâu bởi vì 2020 là Mộ Long nó đáo đến năm 2020 Mộ Long đáo đến phương ấy Mộ Long đáo đến đáo đến phương Thà phương Càn dưới 2020 tuy nhiên là vẫn có thể lựa chọn cái thời điểm thắng vượng để mà triển khai được vẫn có thể lựa chọn cái thắng vượng để triển khai được <laughs> ở đây nó mất cái bản thắng vượng rồi tọa càn tọa càn hướng tốn 130 độ tọa càn hướng tốn năm 2020 này vẫn có thể sửa được chú ạ à, năm 2020 này vẫn có thể sửa được để cho bảo các bạn trợ lý các bạn sẽ kết nối với chú thêm nhé sau đó thì tư vấn cho chú cái tháng vượng để tiến hành tiến hành tu sửa năm 2020 vẫn tiến hành sửa được năm 2021 ha thử xem 2021 đúng không ạ 2021 Tây Bắc tốt càn hợi tốn tốt càn hợi đúng không ạ tướng đông nam tốt nhất nên sửa năm 2020 này chú ơi tốt nhất là nên sửa trong năm 2020 này bởi vì năm 2021 tới thì ngũ hành đại sát đáo đến hướng về cơ bản nó thu khí của ngũ hành đại sát thì sửa nó cũng vất vả sửa nó cũng khó thế cho nên là chú có thể sửa trong năm 2020 này nhé thì để các bạn trợ lý các bạn sẽ ờ, kết nối thêm với chú sau đó để tư vấn thêm với chú về cái tháng vượng để sửa đúng không ạ bạn Ngọc Thúy có câu hỏi là 1997 thì sử dụng vật phẩm gì cho vượng ạ? Ừ. 1997 đinh sửu đúng không? Bạn Ngọc Thúy 1997 đinh sửu. Bạn có thể sử dụng một số những vật phẩm như sau. À, có một số những cái vật phẩm hậu thân mà bạn có thể sử dụng lấy ra cái vòng tam hợp ở góc kia cánh. Vòng tam hợp cái vòng uh, à, kiệt việt tứ phúc. Ở cái khay ấy. Ở đây hôm trước không khay chúng ta để nguyên đối tuổi 1997 đinh sửu của bạn bạn có thể lựa chọn những cái vật phẩm sau về cơ bản rằng là tuổi sửu năm 2020 này á thì tí sửu nhị hợp do đó là tuổi năm 2020 thì tuổi sửu có nhiều cái sự lợi thế từ cát tinh từ thái tuế tinh quân tuy nhiên là lại cần phải chú ý năm 2021 là năm tân sửu này tuổi bạn sẽ rơi trạng thái là tọa thái tuế này đây một trong những tuổi khá xấu Đấy, những tuổi khá xấu trong năm 2021 do vậy rằng là năm 2020 nhân cơ hội mà chúng ta đang lục hợp về thái thuế do vậy mình có phương án kích khoản nó tốt hơn về vật phẩm thì bạn có thể lựa chọn một số những vật phẩm hộ thân cho mình rất là tốt ví dụ thứ nhất là cái vòng vòng tay tam hợp đúng không ạ bạn có thể sử dụng cái vòng tay tam hợp này vòng tay tam hợp tịnh dậu sửu tức là trên đây cái đây là cái vòng tam hợp nó được ờ, làm từ ba cái hạt mã não các linh vật tam hợp là tịnh dậu sửu lên trên đồng thời là các hạt đây là hạt gỗ tuổi đan đúng không ạ khi chúng ta đeo vào thì nó có cái công dụng là tăng cái vận các khí quý nhân tương trợ Đấy, tăng cái vận các khí quý nhân tương trợ nó rất là tốt đồng thời rằng là nó sẽ ờ, đá mã não là loại đá mang năng lượng tự nhiên rất là cao sẽ vừa án kích hoạt thêm cái quý nhân tương trợ cho bạn rất là ổn cái thứ hai là nếu như chi tiết thì bạn nên ờ, khả năng hơn nay em vào trong phòng này sẽ yên tĩnh hơn đối với chị yên ở ờ, phòng này chị nhân sự đương nhiên Thế mời chị vào trong đây dạ ngoài ra để mà tốt hơn thì à, bạn có thể để lại đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh à, thì à, căn cứ vào bát tự ký chủ của bạn sẽ có thể tư vấn kỹ hơn và sau đó thì bạn sẽ sử dụng một trong những cái vật phẩm đó vòng phúc hỏa chữa bệnh Đấy. cái vòng phúc hỏa chữa bệnh thì nó hay một cái nữa đó là nó sẽ sử dụng cái hạt đá theo cái ngũ hành khuyết thiếu trong thân mệnh của bạn để bổ vào nó vẫn có cái, các cái hạt gỗ bằng gỗ tử đàn tức là vương mộc tử đàn người ta gọi vua các loại gỗ và trên đây nó có các cái trang là trăm vàng và trăm bạc có khắc chữ phúc chữ hòa để tăng thêm hòa khí phúc khí cho bạn đồng thời là một cái hạt đá ở giữa này là cái hạt đá nó có ngũ hành có thể là kim một thìa thổ để bổ kết vào thân mệnh cho bạn à, thì đây là hai cái vật phẩm mà rất dễ sử dụng Đấy. bạn làm việc thì đặt vật phẩm gì cho tốt đúng không ạ bạn làm việc đặt vật phẩm gì cho tốt nếu như bàn làm việc của bạn nếu mà bàn làm việc lớn lớn thì bạn có thể đặt ngay cái vật phẩm giống như mình đang đặt trên bàn này đây gọi là tủ bảo tài bạn có thể đặt một cái tủ bảo tài trên bàn này đây là cái vật phẩm tụ bảo tài nó gọi là tụ giữ lại tài lộc đúng không ạ tụ là tụ tài bảo là bảo giữ đúng không ạ là bảo lưu ạ là giữ lại tài là tài lộc tụ bảo tài tức là lưu giữ lại cái tài lộc trong ngôi nhà đúng không chúng ta sử dụng cái tụ bảo tài này bên trong nó sử dụng là các đá thạch canh ngũ sắc đúng không ạ bên trong là sử dụng các loại đá thạch ngũ sắc và sẽ có thêm một quả bi cầu thạch canh hồng đặt vào giữa để thâu thu cái vượng tài lại thì bạn sử dụng cái tụ bảo tài này rất là tốt đấy là cái vật phẩm đặt trên bàn hoặc là bạn cũng có thể sử dụng một số những cái linh vật chiêu tài ví dụ như là uh, linh vật gì ta tì hưu ha à, đặt tí bạch ngọc rất là tốt và sử dụng tí bạch ngọc có một bạn hỏi là tôi sinh năm 1980 cho tôi hỏi khi đắp non cho hợp cảm ơn bạn <laughs> bao nhiêu tiền <laughs> anh quảng bá hỏi chắc là anh hỏi ví dụ cái vòng tam hợp thì vòng tam hợp là 680 000 này cái vòng uh, phúc hòa chữa bệnh cái này không nhớ bao nhiêu nữa uh, có lẽ là các bạn tư vấn sẽ kết nối cho anh Quang Ngọc anh ờ, anh uh, Quang Bá anh có thể để lại số điện thoại để các bạn sẽ tư vấn thêm cho anh uh, không nhớ nữa <laughs> ai đi nhỉ bạn Ngọc Nguyễn đúng không chị Ngọc Nguyễn câu hỏi là mình xem 983 Nam Mạng anh Ngọc Nguyễn đúng không mình xem 983 Nam Mạng nhà cửa chính quay ra hướng Bắc cửa nhà vệ sinh quay ra hướng Tây thì có sao không <laughs> cái này nó chưa thể hiện bất cứ điều gì anh Ngọc Nguyễn ạ nhé Đấy, lại cái câu hỏi này thì liên quan đến yếu tố cách cục nhà tức là nhà anh là nhà hướng bắc đúng không ạ nhà vệ sinh cửa quay hướng tây nó chưa thể bất cứ điều gì sai phạm hay tốt xấu đây cả tại vì rằng là trong phong thủy chính phái thì người ta có khái niệm đó là nhất định vị hướng quan trọng nhất là người ta nói đến vị trí chứ không phải nói đến hướng tức là quan trọng nhất là cái vị trí nhà vệ sinh đấy đặt ở đâu ở trong ngôi nhà của anh nó căn cứ trên mặt bằng công năng ví dụ như thế này nó phải căn cứ trên mặt bằng công công năng tức là khi mà bên em thiết kế một ngôi nhà là bên em sẽ có cái mặt bằng công năng và đặt cái thước lực cực lên đặt thước lực cực lên thì em sẽ có thể nhìn thấy rằng là cái các phương vị công vị nó đặt như thế nào đúng không ạ nhìn vào đấy có thể thấy rằng là biết cái nhà vệ sinh đang đặt ở đây nhà vệ sinh thì chiếu ra a à, nó đang đặt ở phương tốn hay phương gì đấy thì cái này nó mới quyết định được cái việc đặt nhà vệ sinh nó phạm tuổi hay không Ờ, chứ hay là phạm các vị trí tốt xấu hay không chứ không phải rằng là nhà anh bắt cửa mà hướng tây nhà vệ sinh thì nó phạm hay không nó chưa khẳng định điều gì cả quan trọng nhất là cái vị trí nhà vệ sinh đấy nó đặt ở đâu trong nhà nó đặt ở phương vị nào tránh một số những phương vị ra ví dụ như tuổi anh 1983 quý hợi thì nếu như cái nhà vệ sinh này đặt vào phương càn thì anh dính cả hai trưởng luôn nếu cái nhà vệ sinh đặt vào phương càn thì anh dính cả hai trưởng trưởng thứ nhất đó là nó có thể đặt vào cái phương bản mệnh của anh tức là phương hợi bởi vì tây bắc lại bao gồm ba cung là tốt càn hợi và cái thứ hai nó dính trưởng thứ hai tức là phương tây bắc người ta bảo là càn cung đúng không ạ là phương càn trong dịch học là phương của trạch chủ là phương của anh ấy phương của chính anh ấy do vậy rằng là ờ, nếu như đặt là phương tây bắc này thì nó sẽ ảnh hưởng dính hai trưởng ngoài ra các cái phương vị khác nữa quan trọng khác như phương quý nhân phương đào hoa phương tài lộc của cả anh và cả vợ anh do đó có rất nhiều những phương vị mà chúng ta nên tránh trong nhà đúng không rất nhiều phương vị chúng ta nên tránh trong nhà chủ yếu là xét vợ chồng thôi các con sau này nó đi ở nhà khác đúng không ạ mới lại là đi học đi làm nó không ở nhà nhiều chủ yếu là cặp vợ chồng mình thôi do vậy là các cái vị trí tầm sát quan trọng như là phương Tây Bắc rồi là phương uh, bản mệnh quý nhân lộc mã văn xương đào hoa rất nhiều các phương vị khác mà cần phải xét thì việc này anh cần phải cung cấp cái gì ạ anh cần cung cấp ba thông tin thứ nhất là hướng nhà anh bao nhiêu độ cái thứ hai là bản vẽ mặt bằng công năng chi tiết nhé bản vẽ mặt bằng công năng giống như một cái bản vẽ mặt bằng ngôi nhà thì này đối với tư vấn mới có thể tư vấn anh được đây đây một cái bản vẽ như thế này đúng không ạ một cái bản vẽ mặt bằng như thế này thì đối với trợ lý mới có thể là tư vấn cho anh kỹ càng được đúng không ạ một là hướng nhà là bao nhiêu độ cái thứ hai là mặt bằng bản vẽ nhé thì các bạn sẽ tư vấn cho anh thêm cái việc là có bị sai phạm gì không đồng ý không ạ có một bạn hỏi, em tuổi sửu thấy cát hung nạp vận năm nay nhị hợp với tý nên khá tốt nhưng em lại đang bị hạn tam tai thì có ảnh hưởng gì đến vận hạn của năm không ạ? Em cảm ơn anh. <laughs> rồi bạn Pura đúng không ạ? Bây giờ cái nick nghe rất là, là, là, là, là, là, là ấn tượng. <laughs> bạn tuổi sửu đúng không? Bạn thấy là cát hung nạp vận năm nay nhị hợp với tý nên khá tốt đúng không? có ảnh hưởng gì tam tài đúng không người ta xếp như sau nếu mà xếp về đại ca đúng không nếu mà xếp về yếu tố ảnh hưởng thì đại ca luôn là yếu tố ảnh hưởng đầu tiên đại ca tức là sao năm nào thì thái tuế năm đấy đúng không từ năm 2020 thì thái tuế là canh tí do đó là thái tuế hay người ta gọi là mộc tinh đây là một trong những cái ngôi sao có cái sự tồn tại ngoài vũ trụ tự nhiên chứ không phải là một cái nền tảng để theo dệt lên còn nó tan tai lại khác tam tai mình sẽ nói khác cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đó ảnh hưởng từ thái tuế bạn nhé ảnh hưởng lớn nhất ảnh hưởng từ thái tuế mấy cái trường hợp như xem tử vi thấy là năm nay kế đô mộc dục ờ, kế đô rồi là la hầu có thể quả túi gì gì cái mấy cái đấy nó không phải là quá kinh khủng đâu đấy, rồi lại đi cúng sao giải hạn thì vỡ mồm đúng không ạ quan trọng nhất là chúng ta quan tâm đến thái tuế cái thứ hai là này các yếu tố khác nữa căn cứ vào năm tháng ngày sinh của bạn mới có thể luận giải được thái tuế là đại ca đầu tiên chúng ta cần phải tính toán để chúng ta nhé là nhắc đến trường khí của sao mộc đúng không một ngôi sao mọc nó to đùng ngoài kia nó lớn gấp rất nhiều lần cái trọng lượng và khối lượng của trái đất do vậy là cái trường khí của sao mộc sẽ tác động đến cái vận hạn của các con giáp và các ngôi nhà do vậy là, là nếu như năm nào mà có sự tương hợp thì nó sẽ được cái ảnh hưởng trường khí tốt và năm nào mà xấu thì năm nào mà sung hoặc là hại hoặc là hình phá thì nó sẽ có những ảnh hưởng xấu do vậy rằng là tuổi sửu năm nay nghi hợp với thái tuế do vậy là năm nay cơ bản là ổn cho nên các bạn ổn còn nó tam tai cũng phải lo tam tai là người ta xét đến ba cái năm tam tai của các con giáp theo tam hợp đúng không bởi vì rằng là tam hợp thì nó cùng cái yếu tố khí không vào đến năm hóa khí cho nó bị tam tai đúng không nó vào năm tam tai như như là tinh dậu sửu tam tai ba năm là hợi tý sửu tức là 2019 2020 2021 mức độ tam tai nó sẽ giảm dần đúng không 2019 là nặng nhất 2020 và 2021 nó sẽ nhẹ đi thì thực tế mà nói chúng ta biết cái hạn tam tai thì chúng ta tránh đúng không tam tai thì thường nó sẽ dẫn đến những cái ảnh hưởng ví như là điều tiếng thị phi do vậy là, là khẩu chân thị phi đến từ đầu đến từ miệng do vậy là, là khi mà chúng ta làm ăn chúng ta nói chuyện gì thì tránh cái việc nó xung đột về khẩu thị xung đột về thị phi tức là nếu như có cái việc tranh luận thì chúng ta không nên tranh luận gắt quá để đến cuối cùng đó là cãi nhau đúng không ạ xin cảm ơn Đấy, để đến cuối cùng nó cãi nhau thì tiếng nói chúng ta lúc lỡ mồm thì nó sẽ ảnh hưởng đúng không Đấy, còn đâu rằng là quan trọng năm nay là năm tí sửu diệu thì sẽ có nhiều sự bứt phá thì cố gắng cho năm nay năm sau mới là năm cẩn trọng và năm sau là năm bất sửu à, năm sau là 2021 tân sửu đúng không là năm thái tuế người ta nói là thái tuế luôn đầu tỏa vô hỉ ác hữu ạ đúng không là năm vận khí nó sẽ xấu năm sau các tuổi là sửu mùi đúng không ạ năm sau là sửu mùi ngọ sửu mùi ngọ tuất là những cái tuổi mà sẽ phạm phải thái tuế năm 2021 cần càng phải chú ý đặc biệt là tuổi sửu đúng không thái tuế điều đầu tọa năm sau là năm tọa thái tuế nhé năm nay năm vận khí tốt cho cố gắng bứt phá sử dụng các vật phẩm phong thủy để kích hoạt thêm năng lượng sử dụng vào tác hợp tinh dậu sửu đúng không vòng uh, ờ, phúc hoạt chữa bệnh hoặc là đeo cái uh, mặt khai dương phú quý ấy nhé đưa mở cái này sử dụng cái ờ, mặt khai dương phú quý <laughs> nhân tiện quảng cáo luôn <laughs> đây à, ví như là nam mạng nữ mạng thì có thể sử dụng các cái vật phẩm đây là cái này của nam mạng nữ mạng chắc không không không đưa ra rồi sử dụng cái mặt khai dương phú quý này để mà tăng thêm cái yếu tố vận khí cho bản thân nó có hai phiên bản vàng và bạc nhá à, thì sử dụng để mà tăng thêm cái yếu tố vận khí cho bản thân trong năm 2020 và 2021 chứ đâu là tuổi sửu năm sau mới đáng lo năm nay không phải lo tam tai thì chuyện bình thường đúng không ạ tam tai là bình thường thôi không gì lo cả chú ý về khẩu thị kỳ thi là tiêu nói anh Minh Quang Nghiêm có câu hỏi Chào thầy, tôi nhờ thầy xem giúp tôi sinh năm 1972, vợ 1976, con gái 204, con gái út 208, con trai 2014. Tôi định năm 2021 xây thêm một đơn ốp vào nhà đang để đang ở để rộng hơn, nhà ở hướng 187 độ. Cho hỏi sang năm có làm được không? Cảm ơn thầy. <laughs> Rất chi tiết đúng không ạ? Anh xem 1972 nhâm tí, vợ xem 1976 bính thìn này, con gái không con gái 2004 là sát thân con gái 2008 là mậu tí úi rồi nhà này thân thi tín hết lượt này con trai 2014 là giáp ngọ đúng không ạ Rồi, tôi định năm 2021 muốn xây thêm một đơn ốp vào nhà đang để đang ở để rộng hơn nhà 157 độ. Ừ, làm sao làm được không? Ơ, ờ, quan trọng như này nhé anh anh anh Quang Nghiêm ơi nếu như trong trường hợp như này thì năm 2021 nếu trong trường hợp hạng mục như này thì nó liên quan đến cơ nới sửa chữa chứ đấy không phải là xây mới đúng không anh tức là cái nhà anh đang có rồi và bây giờ là anh muốn xây rộng thêm đúng không vậy xây rộng thêm đây điều quan tâm của em đó là anh xây rộng thêm ở cái phương nào trong cái nhà của anh tức là anh tính từ tâm của ngôi nhà của anh và anh xây ở cái phương nào trong ngôi nhà để tính toán cái vận khí tại phương đấy năm sau có lên động thổ vào để mà xây để mà tu sửa hay không đấy còn nếu mà xây mới thì nó lại tính là khai sơn hướng nhưng nhà anh là 187 độ tức là hướng đông đúng không 187 độ à đâu quên 187 độ hướng nam lộ. 187 độ đúng không thì năm sau anh muốn năm sau anh muốn làm thì lại để xem xem là cái phương vị anh anh anh tính anh xây thêm vào nó là phương vị gì để xem xem năm 2021 cái vận khí tại phương đấy nó có được tốt hay không tốt nhất như này là anh anh anh anh anh gì nhỉ anh Minh Quang Nghiêm ơi để mà chính xác lại thì tốt nhất là em nhờ anh như này nhá thứ nhất anh vẽ lại cái mặt bằng công năng của anh mặt bằng công năng hiện trạng nhà của anh đúng không tức là anh đo ngoài thực tế là bao nhiêu mét thì anh bấy nhiêu cm sau đó thì anh vẽ thêm một cái màu mực khác về cái nơi mà anh muốn xây dựng thêm ra nhớ anh vẽ lại cái mặt bằng công năng theo ờ, đúng tỷ lệ và thể hiện rằng cửa nẻo các thứ uh, giường tủ đăng kê như thế nào đúng không ạ và anh muốn xây thêm cái phần uh, ờ, cơ nới thêm nó nằm ở phương nào thì để em tính toán em xem là nó nó có được tốt hay không độ số thành cung cấp rồi rất là ok năm sinh các thành viên gia đình rất ok rồi bây giờ em nhờ anh thêm cái là anh vẽ thêm cái bản vẽ thôi nhé, à, ờ, cái bản vẽ mặt bằng nó như thế này kiểu như này này thì lúc đấy chúng em đặt cái thước bật cực lên chúng em sẽ phải xem rằng là cái phương anh muốn xây là cái phương nào trong nhà đúng không ạ để tính toán cái vận khí của năm đấy năm 2020 hoặc 2021 có ổn không thì mới quyết định tư vấn cho anh được à. phương đông nam đông nam năm sau không nên làm đâu anh bảo năm năm nay năm sau nhỉ năm sau ạ 2021 năm sau mua để sát đáo đông nam không làm anh ạ năm sau mua để sát đáo nó không đông nam không nên làm năm nay nếu không làm ạ năm nay thì không vượng năm nay mà anh có làm thì cũng phải để sau đồng chí cơ tức là 2020 2021 thì phương đông nam nó vẫn không vượng lắm anh Cô Vinh có câu hỏi 1990 6 tháng cuối năm xấu sẽ gặp thị phi hao tài thì dùng vật phẩm gì ạ? Có thể liên hệ để xem tuổi on được không ạ? tốt 1990 canh ngọ năm nay là năm 2020 canh tí tí ngọ tương xung tuổi của bạn là một trong 12 con giáp một tuổi bạn được coi là tuổi xấu nhất trong ngày con giáp <laughs> phải nói thẳng thôi là, là tuổi xấu nhất trong ngày con giáp đúng không vâng anh Vinh Quang Nghiêm nhá thì anh à, anh anh chú ý cái điều này 2020 2021 vận khí phương Đông Nam nó không vượng ở ờ, trong đó thì nhà anh xét về uh, xét về định long thì ok nhà anh hợp long đấy các tuổi như anh Tân đi tìm ở nhà hướng Nam rất hợp long nhưng mà phương Đông Nam về cơ bản nó vẫn không vượng nếu như muốn triển khai nếu muốn triển khai thì phải xem rất kỹ lưỡng mà tốt nhất là không nên còn nếu muốn làm thì phải xem rất kỹ lưỡng về cái năm tháng ngày giờ để triển khai để nó hóa bớt sắc khí đi chứ không là ảnh hưởng nhiều ừ, không ảnh hưởng nhiều <coughs> bạn Cú bình đúng không? một chín chín mươi năm canh ngọ năm nay đồng khí xấu đúng không? Làm nào hóa giải đúng không? làm thế đeo vật phẩm sử dụng vật phẩm gì để có thể tăng uh, ờ, ờ, tăng tăng cái tăng cái may mắn đúng à, có thể xem online được không đối với tuổi bạn 1990 năm nay là một là tuổi xấu gần như xấu nhất trong ngày con giáp bởi vì tính họ tương xung xung thái tuế mà à, gần như đối đầu lại với đại ca đối đầu lại với sếp đúng không thế thì uh, nên có những phương án thứ nhất là, là bạn chú ý các cái điều tiếng liên quan thị phi năm 2020 không phải năm vận đến của bạn Năm 2020 không phải năm được vận của bạn đâu, năm 2021 cũng thế bởi vì năm 2021 là năm tân sửu, của sửu ngọ, tương hại. Tuổi bạn lại rơi tiếp vào trạng thái hại thay tuế. Do đó năm 2020, 2021 sẽ không phải năm vận của bạn. Đặc biệt năm 2020 này do vậy là các cái dự định của bạn nếu muốn khởi sự thì uh, cố gắng là tiết chế hoặc là phải tính toán cực kỳ kỹ lưỡng chứ không là tiền mất tật mang thị phi á. Thậm chí là là có thể dẫn đến kiện tụng hao tài tốn của thị phi rất là nguy hiểm. Để mà phương án liên quan đến sử dụng xử lý thì thứ nhất là bạn có thể là là là là sử dụng các món vật phẩm hộ thân thứ nhất là cái à, đây này cái khai dương phú quý này này bạn sử dụng cái mặt khai dương phú quý này rất là tốt để mà đeo đây là cái mặt dành cho nam đúng không ạ nó có cái hình tượng bởi năm 2020 canh tí thái tuế là uh, canh kim mà đi thủy nó rơi vào cách cục là kim hàn thủy lạnh mà nạp âm của canh tí năm nay là thổ do đó nó rơi trường hợp là táo thổ nữa do vậy là, là nó sẽ rơi cách cục nó kim hàn thủy lạnh và thổ táo do vậy rằng là nó sẽ khuyết hai cái ngũ hành để mà mà mà mà tạo ra thái thăng bằng đó là mộc và hỏa do vậy rằng là sử dụng cái mặt khai dương phú quý này để bổ sung thêm mộc hỏa cho cái thái bên năm nay nó vững hơn thứ nhất là sử dụng cái bích ngọc hoàng điền là cái ngọc màu xanh này này nó mang ngoài thuộc hỏa mộc và thứ hai các họa tiết ở trên cái phần trang trí nó sử dụng cái hình tượng là uh, núi tam sơn đúng không uh, núi tam sơn nó sẽ tăng cường thêm yếu tố về hỏa vượng cho cái uh, vật phẩm do vậy nó sẽ tạo ra trạng thái cân bằng là kim mộc thủy hỏa thổ nó sẽ thăng bằng hơn đúng không năm nay là thổ táo kim hàn thủy lạnh mà thiếu một quả do đó sử dụng những vật phẩm nó sẽ tốt hơn à, cái thứ hai là sử dụng một cái vòng tam hợp gái về à ờ xin chào nhé ờ thứ hai là sử dụng một cái vòng tam hợp à, vòng tam hợp tuổi bạn là dần gọi tốt sử dụng vòng tam hợp dần gọi tốt thôi à, bộ tam hợp dần gọi tốt để mà sử dụng thì nó sẽ tăng cường thêm cái vật các quý ký nhân tương trợ đúng không và nhanh chóng thỉnh trong giai đoạn này thì còn được tặng thêm thẻ kim bài đế nhé Đấy. Nhanh chóng bạn về thì trong giai đoạn này được tặng thêm thẻ khi vào đến đấy là một trong những vật phẩm hộ thân rất là tốt bạn đặt trong ví điện thoại trong ví tiền hoặc trong ốp điện thoại thì các bạn trợ lý sẽ tư vấn cho bạn để là số điện thoại đi nhé các bạn sẽ tư vấn thêm cho bạn tôi là tôi anh tôi là tôi có câu hỏi là tôi sinh năm 980 tôi hỏi là khi đắp non bộ ở hướng nào cho hợp <laughs> cho hợp đây là một trong những câu hỏi rất là hóc búa và không hề đơn giản như anh ý đây là một trong những câu hỏi à, không hề đơn giản như anh nghĩ anh cho là tôi ạ cái việc mà sử dụng hòn non bộ ta hình dung như thế này bốn với bốn, mỗi một vật phẩm thì đều có yếu tố về năng lượng khí riêng của nó kim một thủy hỏa thổ đúng không do vậy là cái việc anh đặt một cái hòn non bộ trong nhà nó không phải là căn cứ nó không chỉ căn cứ vào cái việc là tuổi anh có đặt được không hay như nào nó căn cứ quan trọng nhất là tọa và hướng của nhà anh nó căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà anh và đặc biệt là cái hòn non bộ anh đặt trong nhà hay là ngoài nhà thì nó còn quyết định nếu như trong nhà thì lại cần phải đặt vào các cái phương vị để tránh các cái vị trí xấu mà không nên đặt à, đặc biệt là những cái vị trí mà nó lại vào cái ờ, cái phương nghịch thủy chẳng hạn thì nó không tốt ngoài ra chẳng hạn nếu như đặt ở bên ngoài ngôi nhà thì lại xem cái phương vị ngoài ngôi nhà tính tâm nó ở đâu nếu đặt vào cái phương sát long thì lại càng không ổn do vậy rằng là chỉ mỗi tuổi anh thôi thì không đủ dữ kiện tư vấn cái việc này thì anh nên có cái ờ, được bạn Cú Vinh ơi đăng ký xem online được bạn để lại số điện thoại đi để các bạn trợ lý sẽ tư vấn cũng như là gửi bạn những cái tài liệu quan trọng nhé Đấy, sẽ gửi thêm cho bạn những cái tài liệu quan trọng khác để bạn có thể uh, có cái uh, có cái kiến thức cho mình cũng như là yên tâm sử dụng vật phẩm Đấy, bạn để lại số điện thoại để các bạn sẽ tư vấn thêm cho cảm ơn bạn Cú Vinh nhớ do vậy anh tôi là tôi ơi cái việc mà tuổi anh 1980 có đặt được non ừ, bộ không không phải là yếu tố quan trọng cái việc nhà anh có đặt được không mới quan trọng để căn cứ tọa hướng mình ngôi nhà cái việc này thường là khảo sát trực tiếp hoặc là hoặc là gì ạ hoặc là trực tiếp hoặc là hoặc là căn cứ trên bản vẽ thì mới tư vấn được <laughs> tiếp đi ạ vâng xin mời các câu hỏi tiếp theo đi ạ anh Trần Thành Nhân có hỏi uh, cho mình hỏi thêm là bát tự toàn âm là như thế nào ạ? À, bát tự mình sinh vào 5 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1987. Như nào nhỉ? Bát tự toàn âm anh muốn hỏi bát tự toàn âm là như thế nào Vâng, ok, bạn Cú Vinh để lại xuống điện thoại rồi. Cảm ơn bạn nhé, các bạn trợ lý sẽ tư vấn thêm cho bạn. Anh Trần Thành Nhân hỏi là cho mình hỏi thêm bác tự toàn âm là như nào? Anh xin bác tự anh là 5 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 9 năm 1987, năm 1987. Ờ... Mới là dương lịch âm lịch đây. thực ra mà nói cái câu hỏi anh bắt từ toàn âm nữa không phải là cái cái cái điểm mấu chốt quan trọng trong cái việc một lá số bắt tự đấy bởi vì trong một lá số bắt tự nó có rất nhiều cách cục khác nhau nó có rất nhiều cách cục khác nhau và cái việc này có lẽ là là là cần phải uh, có được cái lá số bắt tự của anh ở đây cơ thì mới có thể là lý luận giải cho anh thêm được Đấy, anh anh có thể để lại số điện thoại để các bạn trợ lý các bạn sẽ kết nối với anh thêm và sau đó thì sẽ tư vấn cho anh cái uh, tư vấn lá số bát tự của phong thủy thái nguyên thì sẽ ra được lá số bát tự của anh cũng như là có cái phần luận giải bên dưới để anh có căn cứ để anh hiểu thêm uh, chứ nó bát tự toàn âm thì ở đây chưa có cái lá số bát tự của anh thời gian không có nhiều do vậy là, là chưa xem được lá số bát tự của anh cụ thể chúng ta còn khoảng là 15 phút nữa để giao lưu ạ xin mời các cô chú chị đặt câu hỏi đi ạ chúng ta còn khoảng 15 phút nữa nhé chia sẻ video livestream này cũng như là uh, comment để uh, nhận quà tặng nhé những ai mà muốn những ai mà mong muốn xây dựng nhà trong năm 2020 2021 mà muốn nhận được cái bộ hồ sơ tư vấn mẫu nhé các anh chị nào xây nhà trong năm 2021 mà muốn nhận được bộ hồ sơ tư vấn phong thủy mẫu thì có thể là inbox hoặc là comment là tôi muốn nhận hồ sơ mẫu đúng không ạ tôi muốn nhận hồ sơ làm nhà mẫu xuống bên dưới bình luận tôi muốn nhận hồ sơ làm nhà mẫu dưới bình luận để đội ngũ trợ lý sẽ kết nối và tư vấn thêm cho anh chị comment uh, uh, Ờ, tôi mới nhận hồ sơ phong thủy mẫu cũng như là số điện thoại để các bạn sẽ kết nối zalo cũng như gửi các anh chị cái bộ hồ sơ thủy làm nhà mẫu nhé để các anh chị có căn cứ để nắm được một bộ hồ sơ tư vấn phong thủy sẽ như nào đây cũng chỉ là căn cứ quan trọng để các cô chú chị nắm được việc khi mà nhờ một người thầy phong thủy về nhà thì người ta sẽ làm gì cho mình đúng không ạ chứ mất tiền và cuối cùng là không đâu vào đâu cả thì uh, tiền mất tật mang tôi mới nhận hồ sơ thủy mẫu và comment thêm kèm số điện thoại để các bạn sẽ kết nối zalo và gửi miễn phí qua cho cô chú chị nghiên cứu nhé Đấy ngoài ra thì uh, rất nhiều những cái tài liệu miễn phí khác nữa mà phong lý viên sẽ gửi tặng cô chú anh chị do vậy là hãy comment uh, và chia sẻ video livestream đi ạ hãy comment cũng như là đặt câu hỏi để uh, giao lưu thì uh, Đức Trung sẽ xin phép là sẽ trao đổi với các cô chú chị hãy chia sẻ video livestream nhiều hơn nhé hãy chia sẻ video livestream nhiều hơn đến với mọi người <laughs> nào xin mời các câu hỏi tiếp theo xin mời các câu hỏi tiếp theo của các cô chú anh chị về à, vấn đề phong thủy là nhà dựng cửa à, vận hạn bản thân cũng như là, là sử dụng vật phẩm phong thủy nào tiết lộ thêm cho các cô chú chị một số những cái điều lưu tâm trong năm 2020 này năm 2020 là cái năm mà chúng ta biết rằng là có rất nhiều những cái yếu tố về dịch và dự kiến thì giờ cuối năm còn rất nhiều những cái dịch bệnh khác nữa rất nhiều những cái thiên tai khác nữa à, do đó chúng ta càng cần phải chú ý à, và cuối năm nay 2020 2021 thì thầy Thái Nguyên cũng sẽ tổ chức một khóa là khóa kỹ thuật tài lộc năm 2021 thì ờ, cũng sẽ có nhiều thêm cái phần liên quan đến dự đoán vận khí của năm 2021 tâm sự như thế nào thì các cô chú chị sắp xếp để mà tham gia cũng như đón nhận những cái thông tin mới nhất trong thời gian tới về cái ờ, thời gian tổ chức khóa kết và tài lộc này đúng không ạ à, trong năm 2020 thì chúng ta sẽ có thêm một số những phương án để chúng ta kết quả thêm cái tài khí vận khí cho những ngôi nhà và những cái phương vị mà chúng ta cần phải lưu tâm trong năm 2020 này thì những cái ngôi nhà có hướng sau ờ, bảy chín một, các ngôi nhà ba ngôi nhà có cái vận có bốn cái hướng nhà mà năm nay các lành mà các cô chú ý chỉ chú ý này thứ nhất đó là những ngôi nhà có hướng tây bắc đúng không ạ những ngôi nhà hướng tây bắc năm nay đón những vận khí của sao bát bạch tài tinh đến hướng những ngôi nhà hướng tây bắc năm 2020 để đón những vận khí của sao bát bạch tài tinh đến hướng đây là sao mà sẽ có cái nhiều yếu tố về cắt lợi liên quan đến tiền tài tài lộc do vậy là chúng ta nên lưu tâm kích hoạt đúng không ạ nếu ngôi nhà hướng tây bắc có kích hoạt theo phương án như nào thì các cô chú chị có thể là nhắn tin sang fanpage đấy theo cách là tôi muốn kích hoạt nhà hướng tây bắc đúng không ạ thì các bạn sẽ tư vấn thêm cho các cô chú chị hướng nhà thứ hai chúng ta có thể kích hoạt đó là hướng với nhà hướng tây hướng tây năm nay là có sao cửu tử đúng không ạ sao cửu tử bật đào đến đây là sao chủ về vui vẻ chủ về đào hoa chủ về thêm đi thêm người chủ về hỷ cánh đúng không ạ chủ về vui vẻ do vậy là những ngôi nhà nào mà năm nay muốn có hỷ sự muốn có thêm cái đào hoa nhân duyên tốt trong ngôi nhà thì kích hoạt cái vận khí của nhà hướng tây này lên nhé rất là tốt đúng không ạ cái thứ hướng thứ ba đó là hướng đông bắc hướng đông bắc năm nay có vận khí của sao nhất bạch tài tinh đến sao nhất bạch là cái sao chủ về quan lộc chủ về thăng quan kiến chức chủ về tiền tài đúng không do vậy là những ngôi nhà nào mà có thành viên đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp thì năm 2020 này lại càng thêm may mắn nếu như có cái nhà hướng đông bắc nhé đặc biệt là hướng đông bắc trục đông bắc tây nam đúng không ạ trong cái vận chín là từ năm 2023 đến năm 2024 Đấy, ờ, thì lại là à, kết thúc năm 2023 tức là sang năm 2024 đến năm 2024 20 năm là cái trục nhà đông bắc tây nam là trục nhà vẫn rất là ổn theo thầy Nam biên dự báo rồi đúng không ạ do vậy năm 2020 những nhà nào hướng tây bắc là hướng đông bắc có đón vận khí của sao nhất bạch tài tinh đến hướng là sao chủ về quan lộc chủ về thăng quan thiên chức là cũng có vẫn kích hoạt rất tốt cái hướng nữa là những ngôi nhà nào mà hướng đông nam đúng không ạ hướng đông nam là năm 2020 này có sao lục bạch đến này nên là cái sao mà nó cũng chủ về những cái tài tinh liên quan năng khiếu thì cũng kích hoạt rất là ổn à, nhưng năm 2021 thì hướng đông nam là rất xấu đó là cần phải chú ý kích hoạt năm nay đúng không ạ để đề phòng năm sau do vậy những ngôi nhà nào có hướng tây bắc tây đông bắc và đông nam đều những hướng mà có vận khí rất ổn trong năm 2020 này để kích hoạt thì nó sẽ tốt hơn đúng không ạ đặc biệt là những thành viên mà có cái tuổi năm nay ở cái nhà hướng này nữa thì lại càng hay đúng không ạ <laughs> hợp vận đúng không ạ à, là cái tuổi như nào ạ năm nay là hai con nuôi canh tí là tuổi thân tuổi tí này à, tuổi thân tuổi thìn tuổi sửu đúng không ạ là các cái tuổi hợp với thái tuế lại càng thêm cái phần tư ờ, uh, vượng ha rồi chúng ta quan sát xem là còn những câu hỏi nào tiếp theo của các cô chú chị không ạ à, chị tâm có hỏi là thầy ơi thầy có thể tư vấn cho em về cách bài trí một ban thần tài được không ạ và ở trên ban thần tài thì cần có gì ạ <laughs> Ồ, có lẽ là nếu mà chị ra cái câu này ngay từ đầu giờ thì có lẽ là mình cũng sẽ rất cao hứng để mình tư vấn cho chị thôi. <laughs> mình sẽ rất cao hứng tư vấn cho chị nhưng mà có lẽ là để mà sơ bộ nhá thì mình sẽ sẽ sẽ sẽ uh, giúp chị quan sát một cái ban thần tài mẫu rồi. Uh, ờ, em di chuyển cái camera qua ban thần tài mẫu để các anh chị cùng theo dõi xem. Nào các anh chị nhà mình ơi, chúng ta cùng quan sát một cái ban thần tài mẫu nhé. nào Đây ạ Chúng ta sẽ có thể quan sát một cái ban vận tài mẫu ờ, của tại phong thủy tâm nguyên đang bài trí như thế này Đúng không ạ? Nào ở ờ, trong thời gian ngắn thôi thì chúng sẽ giới thiệu nhanh các cô chú chị về cách lối bài trí của ban thờ thần tài đúng không trước mặt các cô chú chị một cái ban thờ thần tài chúng ta sẽ tính là cái bề ngang của ban thờ cỡ 61 tức là tính từ ngang bên này sang bên này là 61 phân đúng không ạ thì cỡ nhỏ hơn nó sẽ có cỡ 56 48 41 phân thì tùy theo kích thước cỡ lớn nhỏ chúng ta mới có thể bài trí được vật phẩm nhiều hay ít lên trên đúng không ạ và càng lớn thì nó sẽ càng tạo được sự uy nghi còn đôi nhỏ hơn chúng ta sẽ bài trí làm sao cho hợp lệ và cho nó đẹp hơn vì bởi vì ờ, lớn hay nhỏ nó còn tùy thuộc theo không gian bài trí của nhà cô chú chị nhé đúng không ạ và chúng ta bài trí theo cái lối như nào ạ vì rằng là đây ban thờ cỗ 61 nó sẽ bài trí cho ba ông bao gồm là thần tài thần pháp và thổ địa hai ông thôi hai ba ông thì cũng không quan trọng quan trọng là phải bài trí đúng cũng như là ứng dụng đúng không thủy thì theo cái lối như sau đó là cao trong và ngoài thấp tức là từ phía bên trong ra phía ngoài nó sẽ thấp dần đúng không ạ thực ra ở đây lẽ ra cái bàn thờ 61 nó sẽ cần là một cái đôn cần một cái đôn ở phía bên trong mà đặt ông cao lên một chút thì các ông sẽ cao hơn đúng không ạ quan trọng một điều là phía bên trong các ông cần phải được nạp cốt tức là như nào lấy ví dụ một cụ như này chúng ta khi mà thỉnh về cụ thần tài thủ địa là sẽ có cái lỗ trống ở phía bên trong cái việc lỗ trống bên trong chúng ta cần phải nạp cốt bên trong cái lỗ này nhá và sau đó dán bít phần đáy lại thì mới giữ được cái linh khí hồn cốt ở phía bên trong này thì mới tụ được tài chứ nếu không để chống hơi chống phát cái lỗ không ạ thì nó không có tác dụng đâu đúng không ạ cụ này nạp cốt rồi này xem cụ này nạp cốt chưa vì đây là cái ban thờ mẫu thôi chứ không phải ban thờ đang thờ tại phần tỷ tướng viên do đức trung xin các cầm ở các cụ như vậy nhé đây là các cô chú chị ơi cái lỗ ở dưới đáy như này nhá chúng ta sẽ nạp cái bộ cốt thông qua cái lỗ này đúng không ạ nạp phía bên trong ha bây giờ nó dán đít phần đáy lại đó thì cần phải sử dụng cái bộ cốt để làm vào thì mới phát huy được công hiệu chứ không phải là là cứ về đặt đấy là xong không không không đúng rồi là chúng ta bài trí ra lối bên ngoài đúng không ạ tiếp theo nó sẽ là ở bên này sẽ có cái lợn hai cái lợn đúng không ạ một cái là đựng ờ, gạo với đựng muối đúng không ừ. đấy gạo với đựng muối đúng không ạ à, chỗ này sẽ có một cái ờ, uh, hoa mai trên vạch xoay ha đấy bát nhang chúng ta sẽ để dính trong đây để này chúng ta sẽ để một cái đĩa bồng đây này đây nó sẽ bài trí như này đúng không ạ đó đẹp hơn chưa đó nó sẽ như thế tức là cái lối bài trí nó sẽ như vậy đúng không ạ chú ý là bát hương nhá các cô chú chị chú ý là bát hương thì chúng ta cũng cần phải sử dụng cái loại bát hương dễ dàng nhất là chúng ta sử dụng cái loại bát hương gốm men xanh có hình song long trầu nguyệt đúng không ạ hai con rồng trầu nguyệt như này và cái mặt nguyệt cần phải thẳng ra, phía trước chứ không phải là tôi lại ờ, đông tư mệnh tôi phải xoay cái này cho nó diên niên ờ, tôi phải xoay cái này cho sinh khí sai không hết không đúng đâu ạ chúng ta đặt cho nó thẳng như thế này nhé ừ, thẳng như này thì phía bên trong ra phía ngoài nó sẽ cao và thấp dần thấp dần đúng không ạ nó thể hiện cái việc ờ, minh đường sáng tỏ ha ngoài ra các linh vật đặt trên ban đàn tài chúng ta cần phải sử dụng đúng đó là các linh vật nó ví như là đây là thiền thừ và đây là long quy thiền từ được quay vào và long quy được quay ra đúng không ạ các cả linh vật này thì đều cần phải được nạp cốt tức là nạp cốt ở phía bên trong và khai quang điểm nhãn thì nó mới phát huy công hiệu còn nếu không thì nó sẽ chỉ là vật trang trí thôi chứ không có giá trị về vật phẩm đúng không ạ à, góc thiền từ quay bên trong và long quy quay phía ngoài tất cả vật phẩm đều được khai quang và nạp khí đầy đủ đây các cô chú chị thấy có lỗ và được nạp cốt và dán những giá thiết vàng này vào chúng ta lắc nhẹ thì đấy có việc lắc cách ở bên trong thì đấy đã được nạp cốt rồi đó. và với à, năm cái khay chén này chúng ta có thể thờ ba chén hoặc năm chén tùy nếu như năm chén chúng ta sẽ thờ năm cái thứ bao gồm là rượu trà khô nước gạo và muối rượu trà khô nước gạo muối đúng không ạ năm cái chén này chúng ta sẽ thờ năm cái uh, vật uh, tượng trưng cho ngũ hành tượng trưng cho cái uh, quá trình sinh sôi của vạn vật đúng không ạ để thời tự sao cho đúng ngoài ra các vật phẩm kích tài khác nữa đó, chúng ta sử dụng ờ, tủ bảo tài hoặc là bộ hoa mai treo tài xoay và chúng ta sử dụng sâu tiền hoa mai chúng ta treo tại đây để kích hoạt thêm yếu tố tài lộc thì đây đều là những vật phẩm mà kích tạp tài lộc hàng đầu luôn và vật phẩm phong thủy ờ, thì cần phải trải qua quá trình là bao sái tẩy uế khai quang làm chú xem ngày giờ sử dụng những vật để những vị trí thì nó phát huy được công hiệu chứ mà chúng ta tùy tiện chúng ta mua về chúng ta đặt thì nó chỉ là vật trang trí thôi không phải vật phẩm phong thủy nhé à, thì chúng ta lưu tâm như vậy các cô chú chị ạ đó Thì tại phong thủy tam nguyên thì à, cũng uh, cho đến ngày hôm nay cũng đến hai vài nghìn gia chủ cũng yên tâm tin tưởng dựa trên sự tư vấn của phong thủy thái nguyên để có một ban thần tài chuẩn đẹp rồi thì các cô chú chị cũng có thể là lưu tâm để lại số điện thoại để mà được tư vấn thêm về cái uh, cách bài trí ban thần tài như này nhé đội ngũ kỹ thuật cũng như đội ngũ uh, trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các cô chú chị kỹ hơn đó. đây là một lối ban thờ à, bài trí theo lối ban thờ cỡ 61 phần nhỏ hơn chúng ta sẽ bài trí gọn hơn đó. lớn hơn nữa nó còn có 48 à, 81 phần cơ nhưng mà 61 phần là đẹp lắm rồi đúng không ạ đó cho nên một cái lối bài trí ban thờ rất là cân đối để chúng ta có cái ờ, cách ứng dụng phong thủy để tốt hơn đúng không ạ đấy soi kỹ một chút để chúng ta nhìn thấy đúng không ạ ba ông này bát hương đúng không ạ à, nó có sẽ có nậm muối và nậm gạo này à, các linh vật đó là cấp thiền từ thì hưu quỳ đúng không ạ năm cái chén là sẽ sử dụng các cái chén mà chúng ta chứa được Ờ, rượu trà khô nước gạo muối đúng không ạ đó thế các cô chú anh chị để thêm phần bình luận bên dưới để mà đội ngũ ờ, trợ lý sẽ tư vấn thêm cho các cô chú anh chị kỹ hơn nhé À, bất cứ ai có câu hỏi gì cũng thể là gọi điện đến số 1900292 để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn hoặc là cần sự tư vấn thêm từ phía Đức Trung cũng có thể là lên trực tiếp văn phòng tại Phong Thủy Tam Nguyên đúng không ạ? Tại tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, cầu giấy Hà Nội các cô chú ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng thì cũng có thể ghé qua văn phòng tại ờ, các địa điểm thành phố này để được tư vấn kỹ hơn tại ờ, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ghé qua là 778 Sạc Lâm uh, đường Nguyễn Kiệm phường 4 ở quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng chúng ta ghé qua địa chỉ là tầng 12 tòa nhà ngân hàng ACB số 218 đường Bạch Đằng phường Phước Ninh thành phố Đà Nẵng các cô chú chị nhé À, những ai mà vào sau video livestream này thì hãy đặt câu hỏi để được tư vấn kỹ hơn nha. <laughs> vâng có lẽ là xin cảm ơn nhỉ có lẽ xin cảm ơn xin chào tất cả các cô chú chị và hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video livestream tiếp theo nha <laughs> các trợ lý sẽ tiếp uh, tục câu hỏi cũng như là kết nối đến các cô chú chị nhiều hơn ạ à, xin cảm ơn xin cảm ơn